gia đình Bùi Thị của chúng ta sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau Em có đến rừng mà đây Mày nói tao là sống trong rừng ra Cả nó không đi đâu gì mà cứ tâm sự với con đi tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày kia mày chưa vừa làm quay tao mày về cái cái lời mày nặng nó làm sao con nó nghe từ mấy lâu nay nó lừa dối mẹ hai đứa ra khỏi nhà này mà đám cưới muốn làm cái gì cũng được chưa có chồng mà ờ ờ tập cho nó cẩn thận nó biết cái nhỏ này nè đó đàn ông nó có mê mày mấy cái chỗ này hết cãi nhau hòa thuận hết rồi đúng không con